Hello xin chào các bạn Chào các bạn quay trở lại với kênh Hắc Long TV2 của mình và cũng là kênh Phạm Hưởng về Kênh của mình là chuyên về phong thủy tử vi trong đời thì hôm nay đây là những vật phẩm phong thủy mình chia sẻ trong các clip Đấy. rồi là năm nay cái cuộc đời của mình năm nay gần 40 nồi bánh trưng rồi các bạn thì các bạn thấy à, những clip của mình chia sẻ hay và ý nghĩa thì các bạn cho mình một like và đăng ký kênh chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé thì hôm nay quay trở lại vấn đề <coughs> của một số um, chú à, muốn xem cái tuổi 1968 là mẫu thân về phong thủy màu sắc rồi là phong thủy hướng nhà xây thì hôm nay tiện đây thì chia sẻ luôn cho mọi người đó là cái tuổi 1968 mẫu thân mẫu thân là con khỉ là về màu sắc phong thủy rồi màu à, hướng nhà xây như thế nào cho nó hợp với bản mệnh và những phương pháp để chấn chặt ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng rồi là Phật bản mệnh của tuổi à, mậu thân rồi là vòng phong thủy vòng phong thủy Đấy, rồi mình sẽ chia sẻ trong các trong các trong clip này luôn nhé <clears throat> Mậu Thân sinh năm 1968 quẻ mệnh đó là khôn thổ thì khôn thổ ở đây đây các bạn khôn thổ nè khôn thổ thì ở đây là hướng à, tây nè ừ, chất về bên tây bên đây là hướng ừ, hướng nam này thì có phải là tây nam khôn thổ thì đó là hướng tây tây nam đó nhá là hướng tây nam là là phục vị là xây nhà tốt nhất nhá đây là hướng ờ, tây này đây hướng ờ, khôn này cung khôn này là khôn thổ đó là hướng tây tây nam đó thì mỗi một cung một mệnh của mình thì có bốn hướng tốt để xây nhà và bốn hướng xấu không nên xây nhà thì ở đây cái tuổi của bạn thì là hướng ờ, tốt nhất đó là tây nam là phục vị này là rất là tốt này hướng tiếp theo đó là hướng chánh tây là thiên y nè tiếp theo là hướng đông bắc là sinh khí nè tiếp theo đó là hướng Tây Bắc là diên niên rất là tốt đó đây là bốn hướng tốt để xây nhà nhé và mình chia sẻ cho bạn là à, uh, 1968 la mạng rồi nhá nên mậu thân nam mạng nhá bốn hướng xấu không nên xây nhà đó là hướng chắn bắc là tuyệt mạng nhá hướng à, chắn đông là họa hại hướng thứ ba đó là đông nam là ngũ quỷ và hướng tiếp theo đó là chắn nam là đục sát nhé đây là bốn hướng xấu không nên xây nhà thì um, mậu thân 1968 này ngũ hành là đại chặt thổ ngũ hành là đại chặt thổ thì uh, đại chặt thổ đất nền nhà thì um, thổ thì màu sắc phong thủy màu tương sinh tương hợp của bạn đó là màu đỏ màu hồng màu tím màu vàng và màu nâu đất đây là năm màu tương sinh tương hợp của mạng thổ nhé còn bạn bị khắc kỵ đó bởi là màu xanh nục nhé thổ bạn bị khắc kỵ bởi màu xanh lục nên không được sử dụng màu phong thủy màu xanh lục nhé đấy rồi mình xin chia sẻ luôn thì uh, chia sẻ với bạn thì à, ba phương pháp để chấn chỉnh lại ngôi nhà khi chúng ta xây nhà sai hướng thì à, cách đây khoảng chục năm hai chục năm về trước thì nhiều người nhiều người đã xây nhà rồi nhưng hiện nay thì ở Việt Nam mình nó phổ thông về phong thủy về xây nhà phong thủy hướng nhà xây rồi phong thủy màu sắc của ngôi nhà nên là bây giờ thì nhiều người đã biết về phong thủy thì nhìn lại cái ngôi nhà của chúng ta xây thì đã sai hướng nhiều người đã xây nhà sai hướng nhá thì cái tuổi 1968 mậu thân này ai mà xây nhà sai hướng thì mình chia sẻ cho các bạn về ba phương pháp để chấn chặt lại ngôi nhà của chúng ta khi chúng ta xây nhà sai hướng và sử dụng những vật phẩm phong thủy để gia tăng thêm sự à, tài lộc cho gia chủ nhé rồi thì à, mình chia sẻ, sẻ luôn cái phương pháp thứ nhất đi cái phương pháp thứ nhất thì à, dành cho người nông thôn nha, người nông thôn thì à, người nông thôn thì à, đất rộng thì có thể mở thêm một cửa nữa mở thêm được một cửa nữa ví dụ như là hiện tại ngôi nhà của bạn 1968 Mậu Thân này xây nhà ở hướng chắn Đông là họa hại là sai hướng ví dụ vậy thì bạn có thể mở cửa đằng sau nhà mở cửa đằng sau mở thêm một cửa nữa để nhá mở thêm một cửa nữa thì các bạn lên không được mở cửa song song từ cửa chính mà nhìn ra cửa sau thì không có tốt về phong thủy không tốt các bạn nên xây thêm một cửa nó xéo xéo như thế này nó sẽ xéo xéo như thế này thì sẽ tốt hơn cho chúng ta nhé đó là về hướng chánh chánh tây chánh đông là sai hướng thì hướng sau có nghĩa là hướng chánh tây nhé thì cũng rất là tốt là là thiên y rất là tốt đó phương pháp này thì cũng chỉ để là cân bằng lại ngôi nhà một hướng tốt và một hướng xấu nha thì nó sẽ xua đuổi được những à, tà khí nhá, những cái âm binh tà khí của hướng của hướng nhà xấu ra khỏi nhà để nó không làm hại gia chủ ừ. cái phương pháp này cũng chỉ để là cân bằng ngôi nhà và xua đuổi tà ma âm khí nhá thì cái ngôi nhà này thì nó không có xấu mà cũng chẳng tốt coi như là cái ngôi nhà này được cân bằng lại có nghĩa là bình thường nhá thì nó cũng không có tác dụng là thu hút công dân tài lộc cho gia chủ rồi chia sẻ với bạn về phương pháp thứ hai phương pháp thứ hai để chúng ta dẫn chặt lại ngôi nhà bằng phương pháp dành cho những người ở thành thị thành phố thì không thể nào mở thêm một cửa nữa được không thể mở thêm một cửa nữa được nhé thì mình chia sẻ luôn thì bạn mua cái miếng thảm trải nhà nhé. các bạn mua một miếng thảm trải nhà mà nó lót hết cái lèn nhà thì miếng thảm chạy nhà này thì um, dân miền Bắc dân miền Bắc hay sử dụng vào mùa đông để nót nền nhà để à, chúng ta đi lại cho nó ấm chân không bị nặng chân thì dân miền Nam thường thường dùng miếng thảm chạy nhà này để là lót cái nền nhà và trang trí lại cái nền nhà cho nó đẹp nhá thì uh, các bạn mà mua miếng thảm trải nhà như thế này thì các bạn nên mua theo màu sắc phong thủy của chúng ta thì mậu thân 1968 này mặn thổ thì đó là đỏ hồng tím vàng nâu đất thì bạn có thể mua màu tím màu vàng mua miếng thảm màu tím màu vàng gì đó thì các bạn sẽ mua miếng thảm nót từ cái cửa đằng trước nót hết cái nền nhà luôn nót hết cái nền nhà luôn thì cái phương pháp thứ hai mà dùng miếng thảm trải nhà để nót nền nhà này cũng giống như phương pháp thứ nhất đó là để cân bằng lại ngôi nhà ngăn chặn những từ trường xấu của ngôi nhà xấu những âm binh âm khí của từ của ngôi nhà xấu xua đuổi nó ra ngoài xua đuổi ra ngoài để nó không vào được trong nhà để hại gia chủ nhé phương pháp này cũng để là chấn chặt ngôi nhà và cân bằng ngôi nhà thì phương pháp này thì nó cũng làm cho chúng ta là một ngôi nhà cân bằng không tốt mà cũng chẳng xấu nó cũng không có thể nào thu hút công nhân tài lộc được đó là phương pháp thứ hai rồi mình chia sẻ các bạn về phương pháp thứ ba thì dùng cho tất cả mọi người nhà phố hay nông thôn đều sử dụng được hết tuy nó hơi tốn kém một chút xíu đó là phương pháp dùng vật phẩm phong thủy để chấn chặt lại ngôi nhà chúng ta có thể bỏ một số tiền nho nhỏ ra để mua những vật phẩm phong thủy này về để chấn chặt lại ngôi nhà chúng ta đây là cái quả cầu phong thủy cái quả cầu phong thủy này nó có tác dụng đó là tạo ra từ trường dương cực lớn và xua đuổi được những tà ma âm khí và giúp cho những thành viên trong gia đình gắn kết lại với nhau vợ chồng gắn kết với nhau rồi là những cái à, những cái mối liên hệ làm ăn được gắn kết lại với nhau lâu bền bền lâu hơn nhé ấy còn còn cái um, hang động thật ăn tím này thì có phương có công dụng đó là thu hút công dân tài lộc thu hút công dân tài lộc cho gia chủ ngoài việc thu hút công dân tài lộc cho gia chủ ra nó còn có tác dụng đó là xua đuổi được những cái bùa ngãi bùa yêu khi có người bị mắc phải bùa ngãi bùa yêu gì đó nó sẽ xua đuổi được luôn nha rất hữu hiệu thì um, vật phẩm này chúng ta nên đặt nó ở đâu là tốt nhất thì mình chia sẻ luôn thì có hai chỗ để chúng ta sử dụng đặt nó ở trên à, bàn làm việc của gia chủ đặt nó ở trên bàn làm việc hoặc là bàn tiếp khách của gia chủ chỉ có hai nơi đặt thôi bàn làm việc hoặc là bàn tiếp khách cấm kỵ là không được để nó ở góc nhà hoặc là góc bếp nhé. rất là xấu góc nhà góc bếp rất là xấu không tốt với gia chủ nhé. chỉ đặt ở trên bàn làm việc hoặc bàn tiếp khách cho gia chủ thôi nhé. ừ. thì các bạn mua cho mình hai cái quả cầu này và kích cỡ của nó tương đương trên dưới 3 kg một quả thì giá tiền của nó cũng trên dưới 3 triệu đồng một quả và hang động thảo tím là chúng ta mua một hang động thì tổng cộng ra là chi phí của nó là chưa hết chưa tới 10 triệu đồng nha cũng rất là rẻ thôi Đấy, chúng ta mua kích cỡ càng lớn thì càng tốt các bạn nhé giống như là các bạn mà xây một ngôi nhà xây một cái ngôi nhà mà cái cột nhà của các bạn mà càng lớn càng to thì cái, cái ngôi nhà chúng ta sẽ càng chắc càng vững thì nó cũng vậy thôi chúng ta mua vật phẩm phong thủy này kích cỡ càng lớn thì nó sẽ chấn chặt lại ngôi nhà cho chúng ta càng vững càng chắc nhá đó thì hai cái quả cầu này chúng ta đặt ở hai góc bàn làm việc hoặc là bàn tiếp khách ở góc ở hai cạnh bàn tiếp khách của chúng ta và cái hang động thạch ăn tím này chúng ta đặt ở giữa hai quả cầu Đấy thì hai cái quả cầu này có tác dụng là chấn chặt lại ngôi nhà cho chúng ta trụ vững ngôi nhà của ta và tạo từ trường dương cực lớn để xua đuổi những tà ma âm khí còn hang động thạch ăn tím này được nằm ở giữa hai quả cầu thì nó được trụ vững nó được dựa vào hai cái trụ vững như vậy thì cái tiền tài rất là vững chắc nó thu hút công nhân tị công dân tài lộc cho gia chủ cực kỳ là tốt và nó càng vững chắc nhá tiền tài cực kỳ là vững chắc nó là về cái hang động thạch ăn tím này các bạn không tin thì các bạn cứ để ý đi cái thời vua chúa thờ từ thời xa xưa người ta đã biết sử dụng những loại ngọc như thế này những loại đá phong thủy như thế này để làm cái ngọc ấn ngọc ấn ngọc tỷ của hoàng thượng và những đồ trang sức của hoàng thượng đó là những con rồng à, muôn phượng được làm bằng đá rồi là những miếng ngọc bội của hoàng tử thái tử hay đeo ở dắt lưng quần thì tại sao từ thời hàng triệu năm về trước những vua chúa đã biết sử dụng tới nó rồi thì nó có một cái gì đó nó có một cái tác dụng gì đó giúp cho vua chúa rồi những ờ, nhà giàu có quyền quyền uy hay sử dụng cho nó thì nó có một công năng đặc dị gì đó giúp cho người ta thì người ta mới sử dụng nó như vậy đó thế còn các bạn để ý hiện nay ở trên thị trường Việt Nam thì những cái ngân hàng lớn ở Việt Nam mình cũng thường thường hay sử dụng quả cầu này để trang trí ở trong cái ngân hàng đó đặt ở trong cái ngân hàng đó để làm gì để nó trụ vững nó làm vững chắc cái ngân hàng đó trụ cực trụ vững để ngân hàng đó nó sẽ vững chắc hơn hoặc là những cái nhà thương gia giàu có cũng thường là sử dụng cái quả cầu này để trưng bày ở trong nhà để gia tăng thêm sự may mắn và sự đoàn kết của gia đình và những mối làm ăn bạn bè luôn luôn được gắn kết mối ăn luôn luôn được giữ vững đó là về cái quả cầu này nha nó rất là tốt thì tại vì những cái vật phẩm này nó được hình thành từ dưới lòng đất trải qua mưa gió rồi là bão rồi là núi nữa mà nó vẫn có thể tạo nên một cái loại khối đá lớn mà đẹp mà tạo từ trường dương cực lớn như thế này đó là một loại đá rất cực kỳ là quý cho chúng ta nhé thì đó là mình xin chia, chia sẻ các bạn là lên sử dụng những vật phẩm này để chúng ta chấn chặt lại ngôi nhà để gia tăng thêm sự may mắn của chúng ta nhé rồi xin chia sẻ cho bạn 1968 này là mậu thân thì bạn là tuổi thân thì cái Phật bản mệnh của bạn đó là đại nhật như này nhé nó đại nhật như này nó là tuổi mậu thân đây là cái phật bằng luận này của bạn là đại nhật như này thì bạn ra cửa hàng đá phong thủy uy tín mua cho mình một cái Phật bằng mệnh này để chúng ta đeo ở trên cổ và mua theo màu sắc phong thủy của của chúng ta luôn nhá đúng màu sắc phong thủy của mình nhá thì cái Phật bằng mệnh này thì à, nó có tác dụng đó là nó sẽ um, giúp cho chúng ta là gặp điều nhiều điều may mắn rồi là hạn chế được những cái rủi ro khi những cái bạn bè xấu nối kéo chúng ta làm những việc không tốt nên nó tạo cho chúng ta một cái thị cái thị giác thị giác đầu óc sẽ thông suốt và suy biết cái suy nghĩ hơn nhé Đấy, và sẽ giúp cho chúng ta gia tăng thêm sự may mắn nhé đó là về Phật bằng mận nên chúng ta sẽ mua lên mua cho mình một Phật bằng mận để đeo lên cổ như thế này rất là tốt cho chúng ta đem lại rất là một cái đem lại một cái năng lượng gì đó nó, nó tạo cho cảm giác là rất là an toàn và yên tâm nhé rồi mình chia sẻ với bạn luôn thì bạn nên mua cho mình một chuỗi phong chuỗi như này là một vòng phong thủy một vòng phong thủy như thế này nhé thì bạn nên mua màu đỏ hồng tím vàng nâu đất mua màu này cũng được đó là màu vàng màu nâu đất này đó và các bạn nhớ nhớ là cái vật cái quả cầu phong thủy này bạn cũng nên mua màu phong thủy nha đúng màu của mình đó là đỏ hồng tím nhé còn cái của hang động thạch ăn tím này bạn có thể mạng nào cũng sử dụng được cái thạch ăn tím này hang động thạch tím này thì mận nào cũng sử dụng được chỉ có quả cầu này thì bạn nên mua theo màu sắc phong thủy của chính mình và vòng phong thủy này cũng vậy nhé rồi xin thưa bạn bạn nên mua cái vòng phong thủy này ở nơi uy tín trên toàn quốc thì ở nơi đó người ta đã được làm những vật phẩm này đã được niệm Chúa đã được khai quang đã được khai quang về cái à, về tài lộc rồi các bạn đếm tổng số hạt của nó là bao nhiêu tổng số hạt của nó là bao nhiêu mà chia cho 4 dư một hoặc hai chúng ta mới được sử dụng nhé về vòng luân hồi một là sinh hai là lão ba là bệnh tật bốn là tử thì đếm tổng số hạt của nó chia 4 mà dư 1 là cung sinh là tốt dư 2 là cung lão là thọ là tốt nhé thì đó tổng số hạt chia 4 dư 1 hoặc 2 chúng ta mới sử dụng nhé đó là về vòng phong thủy rồi vòng phong thủy này thì các bạn đeo bên tay phải và đeo bên tay trái thì có ý nghĩa gì khác nhau mình cũng chia sẻ luôn khi vòng phong thủy này chúng ta đeo bên tay phải thì ví dụ như hôm nay chúng ta đi à, đám ma đám tang hay đi ra nghĩa trang tặng mộ hay là đi thăm người bệnh ở trong trong bệnh viện thì nên chuyển vòng phong thủy sang bên tay phải thì thì chức cái công dụng của vòng phong thủy này nó đã có từ trường dương cực lớn rồi khi chúng ta kết hợp với tay phải của chúng ta thì nó từ trường dương nó lại cực cực cực lớn nữa thì mình có một loại vòng phong thủy này nó phát ra từ chữ dương cực lớn như thế thì chúng ta đi vào những nơi âm binh âm khí cao thì nó sẽ xua đuổi được xua đuổi được những tà ma âm khí rất là tốt sẽ mình sẽ không bị đeo bám đeo đuổi nhé thì tại vì những loại tà ma âm khí rất là sợ những cái loại từ trường và ánh sáng cực tia sáng lớn như vậy thì nó rất là sợ nên là nó sẽ không bao giờ tiếp cận được chúng ta nhé rồi khi vòng phong thủy này chúng ta đeo bên tay trái thì ví dụ như hôm nay chúng ta đi đi ký kết làm ăn hay đi làm việc hay là đi chơi đi du lịch đi đám cưới đám hỏi thì mình đeo bên tay trái thì đeo bên tay trái có tác dụng như là nó giúp chúng ta gặp gỡ được những người tốt gặp gỡ được những công việc tốt gặp gỡ được những điều may mắn nhé và hạn chế được chúng ta khi chúng ta đi lưu thông trên đường và xe cộ hạn chế được sự sẽ lưu thông trên đường hạn chế được cái sự um, rủi ro nhá. đó là về vòng phong thủy mà đeo bên tay trái mà xin thưa các bạn các bạn chớ nên mua hai vòng phong thủy mà đeo hai tay về mặt phong thủy là sai phong thủy không nên mua vòng phong thủy mua hai vòng mà đeo hai tay nhá rất là nghiêm kỵ là không được đeo vòng phong thủy đeo hai tay nếu các bạn muốn mua hai vòng phong thủy thì các bạn cũng chỉ nên đeo một tay cho mình giống như mình thế này chỉ đeo được một tay mà thôi mà nên nhớ cho mình là phải mua mỗi một vòng mỗi một vòng này tổng cộng là 21 hạt mua hai vòng thì là 42 hạt thì 42 hạt cũng thuộc dạng là cung sinh nó chuỗi thành một vòng cũng thành là cung sinh dành cho những trẻ sơ sinh khi mới sinh ra đeo vừa cái cổ hoặc là những thầy tu hay sử dụng cái cái cái cái vòng phong thủy này để chúng ta niệm Chúa cầu kinh đó đó thì các bạn nên biết chúng nên nhớ cho mình là những cái vòng phong thủy số hạt của nó có ý nghĩa cực kỳ là quan trọng nên chúng ta phải chúng ta phải là theo nguyên tắc của nó nhá nếu muốn đeo vòng phong thủy đeo hai vòng một tay thì nên mua mỗi một vòng 21 hạt còn không mà mua một vòng thì các bạn đếm tổng số hạt chia 4 dư 1 hoặc 2 thì chúng ta mới được sử dụng nhé thì cái clip của mình à, chia sẻ về cái tuổi mậu thân 1968 về phong thủy Nam Mạng về phong thủy hướng nhà xây Phật bản mệnh vòng phong thủy và những vật phẩm phong thủy chân chặt lại ngôi nhà đến đây là kết thúc thì các bạn thấy cái clip của mình mà hay ý nghĩa hữu ích các bạn cho mình một like đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem để cái kênh của mình được phát triển thì mình sẽ có động lực để làm nhiều cái clip hay hơn nữa chia sẻ cho mọi người về biết về tâm linh lý số nó ra làm sao nhé. Rồi xin chào tạm biệt các bạn.